Vào tối ngày 20 tháng 3, cảnh sát đã khám xét nhà 4 tiếp viên hàng không để nhằm thu thập chứng cứ liên quan tới vụ việc, họ mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ngày 21 tháng 3, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc lấy lời khai 4 tiếp viên Nguyễn Thành Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Hiện 4 người này chưa bị khởi tố. Trước đó, công an cũng thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở của bốn tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy. Bước đầu, các tiếp viên khai đã nhận thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng theo cảnh sát, qua người đồng nghiệp này, một trong bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia lô ma túy nặng 11,4 kg về sân bay Tân Sơn Nhất. Số thuốc lắc và ma túy này được tìm thấy trong các tuyết kem đánh răng, nước xúc miệng trong hành lý của các tiếp viên này. Cụ thể, gồm 8.400 g viên nén màu xám, 3.080 gam chất bột màu trắng, tất cả mẫu thử đều là ma túy. Số ma túy được phân chia trong hành lý của 4 tiếp viên như sau. Trong hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng, bên ngoài in chữ Sino Express Ride. 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18 kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1 kg. Trong hành lý của tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy có 43 hộp kem đánh răng, bên ngoài in chữ Sino Express White, 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18 kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1 kg. Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020g viên nén màu xám và 2.000g chất bột màu trắng. Trong hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780g viên nén màu xám, Cảnh sát cũng cho biết đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho bốn nữ tiếp viên mang về nước. Người này ở Việt Nam và nhận mối từ bên Pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển. Điều tra ban đầu, tất cả các tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi, thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng. Theo một lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma túy về nước không phải là chuyện tình cờ. Căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, Kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phá án. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ việc chưa được khởi tố. Tuy nhiên, sự việc trên một lần nữa cho thấy tình trạng tội phạm ma túy đang diễn ra rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là đối tượng phạm tội đã được mở rộng đến các nhân viên hàng không. Liệu hình phạt nào đang chờ đợi 4 tiếp viên ở phía trước? Công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý vụ việc này ra sao? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn.